chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Ai là Triệu Phú Đây của chương trình yeah. Dạ. Khoa thân mến, chương trình của chúng ta sẽ có 15 Mốc 10 và mốc 15 Đây là ba mốc rất quan trọng mà chương trình muốn người chơi ghi nhớ và cố gắng vượt qua Đặc biệt là mốc 15, chưa qua vượt qua cả Bạn sẽ có 3 sự trợ giúp, đó là 50-50 Gọi điện thoại cho người thân Hỏi ý kiến bạn Hà của bạn và bắt đầu từ câu 6 thì bạn sẽ có thêm một sự trợ giúp đó là hỏi ý kiến các nhà thông thái. Và các nhà thông thái của chúng ta ngày hôm nay là Phó Giáo sư Tiến sĩ Tâm lý Trần Thành Nam và siêu trí tuệ Việt Nam bạn Hà Việt Hoàng. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng với các nhà thông thái. Xin chào ạ. À. Vâng, xin chào các nhà thông thái ạ. Wow. Hôm nay ờ, rất vui là đầu năm mới mà được gặp mà MC ờ, Đinh Tiến Dũng. Tôi nghĩ rằng là Ờ, phong cách rất là trẻ trung anh thanh niên vâng. đã 40 rồi đúng không? Vâng. Sáng mua 5 nghìn xôi, tối 3 nghìn trà đá thôi. Tôi là ăn 15 nghìn xôi đấy. Vâng, làm gì có chuyện 5 nghìn xôi mà đủ no được. Tôi ăn 15 nghìn xôi đấy. Vâng. Và tôi cũng rất là ngưỡng mộ bạn Trần Đặng Đăng Khoa à, với cái hành trình hơn 80 nghìn km à, gấp hai lần chu vi của trái đất. Chúc anh là cứ sung sức tuổi trẻ mạnh mẽ leo cao ở trên cái cây tiền của ai là triệu phú. Vâng, vâng ạ. Vâng. Xin mời Hoàng. Ờ, vâng ạ, thì ờ, thực sự được có mặt ở đây trong chương trình đầu năm mới này cũng là một cái ờ, vinh dự rất là lớn đối với em và em cũng được gặp anh MC Đinh Tiến Dũng, vâng. giáo sư xoay là một thời em rất là ngưỡng mộ vâng. và người chơi ngày hôm nay cũng là một người mà thực sự là khi mà em xem cái hành trình của anh ấy thì người ta hay nói những người thi siêu trí tuệ là những người mà có những cái phần thi vô lý không thể tưởng tượng được nhưng mà hành trình của anh mới là một hành trình mà em không thể tưởng tượng được vâng. và anh em mong rằng là ngày hôm nay là cái hành trình vượt qua 15 câu hỏi này nó cũng sẽ không nhầm nhò gì so với những gì mình đã trải qua cả em chúc anh may mắn ạ vâng ạ cảm ơn hai nhà thông thái ạ như vậy là khán giả ở đây đã sẵn sàng hết lòng vì bạn người đồng hành của bạn đã sẵn sàng hết lòng vì bạn hai nhà thông thái cũng sẵn sàng và tôi cũng sẵn sàng rồi còn mỗi bạn thôi bạn đã sẵn sàng chưa dạ em đã sẵn sàng thưa quý vị khi người chơi đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú được hoặc trở về mức 22 triệu mức mà rất nhiều người đã làm được ở trong chương trình ai là triệu phú nhưng B mới là đáp án đúng thưa quý vị tín hiệu báo kết thúc chương trình cũng vừa vang lên và thật tuyệt vời trong chương trình đầu tiên chúng ta có một người chơi chơi từ đầu đến cuối và đã khép lại chương trình ngày hôm nay chương trình đầu tiên của năm 2021 xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo của ai là triệu phú 2021